man. Kính thưa quý vị, tôi là TV256, tên thường dùng của tôi trong các diễn đàn PowerTalk và Facebook. Hôm nay tôi trình bày cho quý vị nghe về một sự việc nghiêm trọng. Qua cái chết của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng 9 2018 và hôm qua ngày 24 tháng 9 2018, tôi sực nhớ đến một bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai mà tôi đã từng đọc được trong tờ báo online của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Nếu uh, quý vị có vợ thể vào uh, à, google.com rồi uh, quý vị đánh dùm uh, TV256 là Nguyễn Khắc Mai uh, Bỉnh Trúc thêm chữ bỉnh chút nha quý vị thì uh, quý vị sẽ thấy ngay uh, hai cái hai cái link hai cái link một cái link là Facebook một cái link là anh ba sàm uh, ờ, wordpress.com thì uh, quý vị hãy vào hai cái link này thì cái link đầu tiên đó thì uh, quý vị sẽ gặp uh, uh, ông ờ, Nguyễn Đình Cống ờ, vào trang nhà của ông Nguyễn Đình Cống quý vị sẽ ờ, xem thấy cái bài viết của ông Nguyễn Đình Cống về cái vấn đề mà có thể là tại sao có cái câu đó của Nguyễn Bình Khiêm mà các ông được biết và à, quý vị có thể vào cái trang của anh Ba Sàm cái này tv à, 6 thấy là rất là quan trọng à, quý vị vị tại vì đó uh, cách đây cỡ khoảng vài tiếng thôi là TV256 thấy hoàn toàn biến mất cái cái trang của ông Nguyễn Khắc Mai à, cái trang mà 92 à, 95 bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi xã hội đó thì khi ông Nguyễn à, uh, Khắc Mai đó viết cái bài này á là ông viết vào năm uh, ờ, 25 tháng 7 năm 2016 mà hồi hôm qua đó thì TV256 có vào được nhưng mà hôm nay thì hoàn toàn biến mất từ hồi sáng tới giờ hoàn toàn biến mất TV uh, ờ, vào trang anh Ba Sam và TV đánh cái search uh, Nguyễn Khắc Mai cũng hoàn toàn không thấy bài viết này coi như là biến mất hoàn toàn thì trong khi mà TV làm à, làm cái video clip này á thì à, TV256 mới bất chợt vào lại thì lại thấy xuất hiện trở lại thành ra đó nó có liên quan đến cái vấn đề mà anh ba sàm thì quý vị biết rằng anh ba sàm uh, và chị uh, Nguyễn Thị Minh Thúy là cái người mà đã cộng tác với anh Ba Sàm đã bị từ um, cộng sản uh, công an cộng sản bắt và đưa ra tòa vào năm 2016 thì uh, một người thì bị bản án là 5 năm tù giam à, anh Ba Sàm đó là Nguyễn Hữu Vinh đó bị 5 năm tù giam còn à, chị Nguyễn Thị Minh Thúy thì bị 3 năm tù giam họ sự thật họ hoàn toàn họ không có tội nhưng mà coi như là họ không có được cái quyền tự do ngôn luận ở trong cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu thưa quý anh chị em tại vì đó uh, họ bắt uh, hai người này về cái tội là Ờ, trong bộ luật hình sự là tội 258 đó. 258 đó là tội uh, uh, lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà bôi xấu lãnh đạo, bôi nhọ lãnh đạo thì cũng bị bắt giam đó thưa quý anh chị em. À, cho quý anh chị em tìm hiểu rằng là hoàn toàn chúng ta không có quyền tự do ngôn luận ở cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ TV256 muốn dẫn quý vị về à, đến cái trang nhà của ông Nguyễn Đình Cống. À, ông Nguyễn Đình Cống viết vào ngày 26 tháng 7 năm 2016 à, với cái tựa đề bài viết là quan tự diệt sản tất vong. Thì à, sẵn đây TV đọc luôn cho quý anh chị nghe cho đỡ buồn nha. Hôm nay đọc bài của Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam có đoạn sau. Thấy hay, tôi xin chép lại để cho các bạn tham khảo. Tôi đặc biệt chú ý tới các từ trong câu đối Minh Quang trọng, ngân phúc sản. À, trích bài của ông Nguyễn Khắc Mai. Gần đây, cùng với một số nhà nghiên cứu tâm linh đi chiêm bái ở mấy ngôi đền dùng Đông Hải, khi qua đền cụ Trần Bỉnh Khiêm thì trời mưa tầm tã. Chúng tôi phải tấp vào một quán ven đường để trú. Ngồi chờ mưa tạnh, nhâm nhi chén trà nóng, tham gia trò chuyện cùng mấy người dân địa phương. Tôi nghe họ nói và kể cho nhau nghe nghĩa về một câu đối có vẻ như là sấm truyền. Câu đôi câu đối nói về triết lý sống ở đời. Bỉnh chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Nghĩa là ngọn đuốc là bỉnh chúc mà không có nguồn sáng thì là vô minh thì ánh sáng tự mất là quan tự tự diệt ham hố tiền bạc trọng ngân trọng ngân đó là ngân là tiền đó là, là quá trọng về tiền bạc đó nhưng không chịu tu nhân tích đức khiến cho phúc mỏng là bạc phúc bạc phước đó thì của cải tài sản chắc cũng mất hết đại khái là chúng ta thấy à, à, trong đây thì TV thấy à, khi mà TV à, Ờ, đọc được cái bài của ông Nguyễn Khách Mai đó thì TV nói thật đó hồi hồi nào tới giờ TV chưa bao giờ tin về những cái câu sấm mình đấu tranh mà mình đâu có bao giờ tin vào câu sấm đâu mà mình thấy ông Nguyễn Khắc Mai ông viết cái bài đó vào à, tháng 7 và ông post cái bài đó thì mình đọc ở trong cái trang nhà của anh Ba Sàm thì mình mới tìm hiểu coi nó có cái câu mà bỉnh trúc vô minh quan tự diệt trọng ngân bạc phúc sản thi vong mình nghĩ rằng là mình làm sao mình tìm kiếm được cái câu này nó nó trước khi mà mà ông uh, uh, trước khi mà Nguyễn Khắc Mai viết để mình biết rằng là cái câu này nó có từ ngàn xưa rồi nhưng mà sự thật mình vào trong Google mình mình mò mẫm rồi mình tìm tất cả những cái câu thơ của sấm trạng trình mình cũng không thấy ra không thấy cái câu mà bỉnh chúc vô minh quan tự việt diệt trọng ngân bạc phúc sản thi vong mình hoàn toàn không có thấy, thấy cái câu đó trước khi mà mà mà mà mà đọc được cái bài của ông Nguyễn Khắc Mai thành ra hoàn toàn là mình không tin về cái vấn đề này thành ra đến một thời gian thì ờ, bẵng đi mình quên bớt đi rồi đến cái ngày mà chúng ta biết được là sự ra đi của uh, ông chủ tịch nước Trần Đức Quang thì hôm nay TV mới sực nhớ lại và lên tiếng rồi uh, tìm lại những cái bài xưa để mình đọc uh, hầu cho ờ, phổ biến cho quý anh chị em biết được những cái sự thật và đây ờ, mình dẫn ờ, quý vị đến trang của anh Ba Sàm viết mà có bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai bài số à, 9295 tựa đề là bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi xã hội dân sự Ờ, và tiếp theo cái ờ, tựa đề phụ là bỉnh trúc vô minh quan tự diệt trọng ngân bạc phúc sản tất vong bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai vào ngày 25 tháng 7 2016 đại khái thì bài viết nó cũng ờ, khá dài thành ra TV nghĩ rằng là quý anh chị em nên vào để mà xem nhé tìm hiểu thêm cho nhiều chứ ờ, lý do nào mà uh, ông Nguyễn Khắc Mai uh, ờ, kêu là bà Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi uh, xã hội dân sự vì bà ta đã tuyên bố một cái câu như là không phải cứ hô hào thật to kích động là có được chủ quyền một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng chưa làm gì cho đất nước chỉ nói và kích động làm rối tình hình đó thì đại khái ờ, bà có những cái tuyên bố là um, có thể là uh, láo liếu thành ra đó uh, ờ, ông ông ổng viết một cái bài để mà uh, có thể là cũng chỉ trích á thì uh, trong cái bài viết của ông thì uh, quý anh chị em đó uh, thấy rằng là có cái câu này bỉnh trúc vô minh quan tự diệt trọng ngân bạc phúc sản tất vong đó thì đại khái cũng giống như là à, cái bài của Nguyễn Đình Cống mà đã copy lại cái phần này của của ông uh, Nguyễn Khắc Mai đó chúng ta thấy rằng là uh, nó một cái điều nó kỳ lạ đó là ừ, sự thật thì trong cái bài uh, um, cái clip của TV 256 thì TV sửa lại rằng là à, sửa cái chữ quang là chữ à, quang là trần đại quang nó thành ra từ tv 56 viết hoa cái chữ này và viết hoa cái chữ ngân nữa là nguyễn thị uh, kim ngân và viết hoa cái chữ phúc là nguyễn xuân phúc và chữ s này đó là tv cũng viết hoa luôn là sản là cộng sản cộng sản tất sẽ bị vong và dạ. yeah rồi TV sẽ uh, tiếp tục uh, để mà uh, cho quý vị đến uh, thăm uh, cái đền thờ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm nha. Dạ. Yeah. Uh, lăng của cụ Trạng Trình đó nằm ở tỉnh Hải Dương uh, quý uh, quý vị. À, Hải Dương là một tỉnh ở miền Bắc. Đông thì giáp à, Hải Phòng, Hạ Long. Tây thì giáp Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Giáp, Thái Bình, Nam Định, Bắc thì Giáp Lạng Sơn, Cao Bằng. Quý vị nào mà muốn ờ, đến viếng thăm đền thờ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì ờ, quý vị có thể đến tỉnh Hải Dương. À, đây là à, qua cái hình ảnh mà chúng ta thấy thì à, cái hình ảnh đó là cái cái cái đền đền thờ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm bên tay phải thì chúng ta có cái ờ, bức tường nó ờ, được điêu khắc rất là sắc sảo cũng nằm trong cái khu vực của đền thờ cụ trạng trình Nguyễn Bính Khiêm à, bây giờ TV muốn sơ lược cho quý anh chị em kể cho quý anh chị em những cái giai thoại về cái cụ trạng trình Nguyễn Bính Khiêm thì trước hết TV muốn chia sẻ về uh, cái tiểu sử của ông một tí xíu nha thì ờ, ông Nguyễn Bính Khiêm uh, sinh năm 1491 và mất năm 1585 44 tuổi ờ, thì ông đã đậu được trạng nguyên uh, đúng vào năm 1535 rồi uh, được phong tước là Trình Quốc Công Trình Quốc Công thành ra người dân mới quen gọi là uh, Trạng Trình ngày nay chúng ta gọi là Trạng Trình ờ, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông được coi là một nhà tiên tri lừng lẫy nhất ờ, của nước Việt Nam ta. Ông đã để lại nhiều câu sấm ký mà dân gian gọi là ờ, sấm Trạng Trình. Thì nói thật nó có rất nhiều cái giai thoại về trạng cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì uh, hôm nay thì uh, nhân cái dịch này thì uh, ờ, TV nhớ lại uh, những cái thở mà khi mà còn uh, sống ở Việt Nam đó thì TV có đọc những cái cái sách về cụ trạng uh, cụ trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm thì theo cái trí nhớ của TV uh, thì uh, kể cho quý anh chị nghe thì trước hết là cái câu chuyện về cái cái quạt giấy thì uh, lẽ dĩ nhiên là có những điều thiếu sót và <laughs> những cái điều nó có thể là nó sai chút đỉnh thì à, quý anh chị em à, thông cảm dùm nhé thì khi mà có một ngày nọ đó thì à, ông cụ trạng trình Nguyễn Bính Khiêm mua được một cái quạt giấy cái quạt giấy thì nó sợ dễ xé rách gì đó khi ông mua quạt giấy về thì Ờ, ổng ờ, bấm độn rồi ờ, bấm cái quẻ gì đó để mà coi được cái số mạng của cái quạt, quạt giấy tại vì ổng tin rằng cái cái quạt giấy nó cũng có cái số mạng của nó thế là ổng à, lấy cái quạt giấy đó ổng treo ở ở đầu giường rồi ổng cứ ngắm nghía hoài mà ổng ổng tính ra được cái số mạng của cái quạt giấy đó là vào cái ngày mà uh, tự nó là nó sẽ sẽ bị xé rách thôi thì uh, đến đến lúc mà cái ngày mà mà ông nghĩ là cái quạt giấy này sẽ bị tan nát mà ông nói trong lòng ông cứ nghĩ đó là mình nữa treo trên đầu giường mà thì làm sao mà ai mà có thể mà xé nổi cái quạt giấy hoặc là làm sao mà cho nó rách thì ông nói rằng là trong lòng ông nói lòng nói lòng đó là ông nói rất là vô lý là cái chuyện nó không thể xảy ra được thì à, đến đúng cái ngày mà ổng ổng bối toán đó ổng nghĩ là cái quạt giấy này nó sẽ rách mà ổng không biết cách nào mà mà mà xé rách được thì ổng cứ cầm cái quạt giấy rồi ổng à, phủi bụi rồi ổng ve vuốt rồi ổng quạt tới quạt lui hoài mà trong khi đó thì thì vợ của của cụ Trạng Trình đó thì ờ, có người cháu đến đó người cháu đến ờ, thăm ờ, hai vợ chồng và mời hai vợ chồng đi ăn một cái bữa tiệc bữa tiệc thì <clears throat> bà vợ đó, bà nói rằng là ông ơi mà cháu nó nó nó nó nó mời đi ăn tiệc mà tại sao ông cứ cầm cái quạt giấy ông ông có cái gì mà mà sung sướng với cái quạt giấy mà ông cứ cầm ông cứ coi hoài vậy thì ờ, đến đến lúc mà người cháu nó nó, nó không thấy ông đến thì người cháu lại chạy qua lần thứ hai cũng không thấy cũng không thấy đến nữa rồi à, người cháu đến lần thứ ba thì thì hối thúc cái cái cái người cô là là chừng nào lại lại là cô chú đến thì uh, bà lúc đó bà nóng quá rồi đến lần thứ ba bà nóng quá rồi mà bà ổng bà cứ thấy cái ổng cầm cái quạt giấy như vậy mà ổng cứ phe phẩy phe phẩy hoài mà không có để ý vấn đề mà đi thay đồ để mà đi ờ, đi ăn lại nhà cháu mình để mà ăn tiệc thế là bà giận quá bà giận quá bà trong lúc ổng đang cầm thì bà giận quá bà giật cây quạt giấy và bà xé tan nát cái cây quạt giấy hết Ờ, thì lúc đó thì, thì, thì tự nhiên ông bật lên ông cười ông cười ha hả đúng rồi đúng là cây quạt nó có cái số của nó và đúng, đúng là cái số của nó phải bị tan nát như thế này à, thế là hai vợ chồng lại <laughs> lại nhà cái người cháu để mà ăn bữa tiệc và kể lại cái câu chuyện mà bối toán của ông ông bối cái số của cây cây quạt giấy nó cũng bị tan nát vào cái thời điểm đó thì ờ, mọi người mới thấy được cái ờ, cái tài rồi là tài tiên tri của cụ trạng trình Nguyễn Bình Khiêm thì ờ, đó là một câu chuyện thôi chứ sự thật ra thì chúng ta thấy có rất nhiều câu chuyện bây giờ tới TV nhớ thêm là TV có nhớ đến cái câu chuyện của cái câu chuyện mà cái này thì nó cũng mới xảy ra đây thôi tại vì cái thời vua minh mạng mà thì vua thời vua minh mạng là tôi nghĩ là thời ờ, một uh, 1700 mấy đó uh, thì thời uh, vua minh mạng đó thì uh, uh, vào cái đời uh, đời năm thứ 14 thì uh, vua minh mạng mới sai uh, nguyễn công trứ đó nguyễn công trứ là một cái vị quan cũng cũng cũng rất là nổi tiếng cái thời đó thì người được Nguyễn ông Nguyễn Công Trứ Trứ đó được uh, vua điều đi uh, khai hoang ở cái vùng Hải Dương thì uh, thì uh, ông Nguyễn Công Trứ đó, đó mới mới mới thấy là phải làm một cái cái đào một cái con sông mà mà nó phải phải phải phá cái đền của của ông uh, Trạm Trạng Trình phá cái mã của ông Trạng Trình thì đại khái là như vậy thì ổng mới uh, khi mà khi mà ổng mới ra lệnh cho cho dân uh, chúng để mà mà phá cái cái cái đền đó phá cái đền đó để mà khai khai mương đó đại khái như vậy thì khi mà khi mà phá cái đền đó thì mới chưa chưa gì đó đã thấy có cái tấm giấy mà mà ở, ở dưới Lư Hương hay là cái gì tôi nhớ không rõ nhưng mà đại khái là ông Nguyễn Công Trứ ông đọc được một cái câu sấm của ông một cái câu sấm của ông nó ghi như thế này minh mạng thập tứ thằng trứ phá đền phá đền thì phải làm đền nào ai đụng đến doanh doanh điền nhà bay đó đại khái là lúc đó là khi mà đọc được cái câu uh, sấm như vậy đó thì uh, ông Nguyễn Công Trứ rất là rất là là, là kinh hãi là thấy uh, ờ, đoán đúng y chang như vậy thành ra ông mới tâu với nhà vua rồi là uh, không có phá cái cái cái cái cái đền nữa đó là cái sự việc xảy ra là như vậy còn cái uh, còn một cái đó là có à, một câu chuyện nữa đó là à, ờ, TV nhớ đó là là ờ, cha con thằng Khả đánh ngã bia tao à, làng sớm à, xôn xao bắt đền tam quán thì khi người ta đó khi người ta bắt được cái hai cha con của một cái ông đó tên là Khả thì uh, uh, không biết làm như thế nào đến mà họ uh, đào bắt dế <laughs> là làm cái gì đó mà làm cái cái ngã cái cái cái, cái tấm bia mộ ngã cái tấm bia mộ thì người ta thấy được cái cái cái cái cái mặt sau của cái bia mộ đó là có cái cái cái chữ đó có cái chữ in như vậy đó chữ viết như vậy đó chữ viết là là cha con thằng khả đánh ngã bia tao hàng xóm xôn xao bắt đền tam quán thì người dân làng mới nói rằng là uh, tam quán thì uh, mà có thể là nó sai cái dấu hay là gì đó thì uh, tam quán là người dân dân nghĩ là uh, tam là ba uh, quan là quan tiền thì người dân mới bắt là phải nộp đủ uh, ba quan tiền thì mới tha được thì uh, hai cha con uh, nhà nhà của ông Khả đó mới về nhà mới bán đồ bán đạp được để mà mà uh, lấy tiền để mà đền bù đền bù cho cho dân làng để mà xây lại cái cái cái mộ bia đó thì uh, uh, hai cha con về nhà đó bán mọi việc khắp khắp của cải rồi bán được có một quan tám à thì uh, thì tới hồi đưa cho quan á, thì ờ, trình cho quan đó là nói là bây giờ chỉ có được một quan tám mà thì ờ, ông quan ông ngẫm nghĩ đó ông quan ở trong làng đó ông ngẫm nghĩ uh, ờ, uh, không chừng đúng là tam quán đó tại vì uh, trạng trình hay có vụ mình nói lái đó thành ra trạng trình uh, cụ trạng trình nói là uh, tam quán tức là quan tám thì thì ờ, thành ra đó ờ, quan nói thôi như vậy là tha đi à, lấy một quan tám là đủ rồi một quan tám là đủ rồi chứ không phải là là là, là ba quan đâu thì đại <laughs> khái là cái câu chuyện nó gì nó cũng nói lên cái uh, mình có thể là mình coi nó nó nó nó là huyền thoại đúng không nhưng mà ngày hôm nay thì TV nghĩ nó lại là một cái sự thật nói sự thật thì vì nó trùng với cái câu sấm ờ, nói về cái chết của ông ờ, chủ tịch nước trần đại quang thành ra thành ra bây giờ mình trở lại tất cả những cái mà mình có thể cho thành là là những mẫu chuyện mà huyền thoại là là có thể là có thật đó thưa quý anh chị em dạ yeah. Thôi TV xin uh, trình bày đến đây là uh, chấm dứt cho cái clip này nha rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe ờ, chúc các anh ờ, chị em ờ, vui vẻ và hạnh phúc và dạ. yeah. thân chào quý anh chị em